và chúng tôi có chia buồn đến tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé và chúng tôi uh, xin lỗi rằng là tất cả anh chị em chúng ta đã bị xịt hai cầu như thế này và chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu cũng như là tìm ra những đường cầu những con số mới để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn còn riêng đặc biệt ngày hôm nay ở trên Zalo số VIP số kín chúng ta về bờ tiếp tục nối cầu hoàn thông đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ngày hôm nay rồi đúng chưa lô tô ngày hôm nay ở trên nổ chúng ta hai nháy lô ok chưa xin hai nổ chúng ta xin hai gian đi 10 số nổ cho đàn dàn đề 10 số ok chưa ngày hôm nay lượt đặc biệt 75 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ở cái dàn đề 10 số rồi mọi người người nhá ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô chị chú bác chúng ta ở trên Zalo số VIP còn ở trên video này chúng tôi chia buồn đến tất cả anh chị em chúng ta ok chưa và chúng tôi mong muốn rằng là tất cả anh chị em sẽ đừng uh, đừng buồn và chúng ta cố gắng Đấy, tiếp tục theo dõi kênh và đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt like video, một lượt đăng ký kênh, một lượt comment, một lượt bình luận ở trên video mọi người nhé để dạ, để đóng góp ý kiến và cũng như là khắc phục cái à, điểm yếu và phát huy cái điểm mạnh để chúng tôi cố gắng nhiều hơn. Đấy. Còn ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta đại thắng đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta rồi. Zalo cho VIP của chúng tôi đây. Zalo 0394751262 đây mọi người nhé Ok chưa? Ở trên Zalo chúng tôi hỗ trợ đó là thu phí sau giờ quay này. Và ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ chốt số đó là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 những đường trên video này là những đường cầu tham khảo thôi đấy cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận và cân nhắc là như vậy lưu ý là như vậy ok à, à mặc dù là nó nổi liên tục và cũng như là nó sẽ à, nổi sớm cho nên anh chị em chúng ta cũng phải cân nhắc và cẩn thận là như vậy còn là chúng tôi không khuyến khích tất cả anh chị em là chúng ta chơi to quát lớn với những con số trên video này cả ok chưa còn ở trên zalo ngày hôm nay chúng ta đại thắng tưng bừng nối cầu an thông đến tất cả anh chị em chúng ta rồi Đấy, cho nên chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em ở trên zalo còn ở trên à, video này chúng tôi chia buồn đến tất cả anh chị em chúng ta một chút ok chưa và chúng ta tiếp tục theo dõi kênh để chúng ta gặt hái những gặt hái những gì à, những ngày tiếp theo những ngày à, sắp tới để chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé rồi ok và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho cả anh chị em chúng ta có thể chơi ngày mới chúng ta sẽ dự và chơi tham khảo từ ngày 14 đến ngày 15 ok chưa với cặp song thủ lô tô đó là 1661 mọi người nhé song thủ lô tô 1661 anh chị em chúng ta sẽ tham khảo cho hai ngày đó là ngày 14 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 ok chưa đấy ok và trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho ngày mới anh chị em nào chúng ta kết cầu trùng máu thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ đá, đá bi hơi cho ngày mới chúng ta chơi 5 điểm 10 điểm thôi chúng ta chơi vé số thôi chưa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 để được chúng tôi tư vấn và chốt số với con số tâm đắc để anh chị em chúng ta cùng nhau sớm vào bờ còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to con lớn đó là những gì chúng tôi muốn à, lưu ý với tất cả anh chị em chúng ta như vậy ok chưa còn à, khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với được chúng tôi rồi thì chúng tôi tư vấn với tỷ lệ nổ và cái tỷ lệ vào cái tiền như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua than ở đần mọi người nhé. Nói ok chưa còn à, chúng ta à, về đường cầu ngày mai là ngày 14 đúng chưa ngày 14 và ngày mai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 đấy, các kiểu đấy ok chưa ok và chúng tôi xin tạm dừng kết thúc video ở đây một lần nữa xin chúc tất cả anh chị em chúng ta có một ngày mới đại thắng và bình thành công và xin chào tất cả anh chị em và tất cả anh chị em một buổi phân tích và chốt chốt cho ngày hôm sau